Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên trong buổi trưa ngày hôm nay. À, sau mấy ngày gọi là lạc cả giọng, <laughs> ốm đến mức lạc cả giọng, thì bây giờ chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn. Không biết là các em đã có mặt trong phần phát trực tiếp trên fanpage cùng với chị hay chưa Nhưng ngày hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ cùng với nhau về một chủ đề rất là thú vị Mà chị nghĩ rằng là chủ đề này thì bất cứ một bạn 2K3 nào hoặc là các bạn 2K2 thi lại cũng sẽ rất là sẵn sàng cho việc là chúng mình cần phải trang bị những cái này để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Được không ạ? Nếu như các em đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá. Ok không? Sẽ đợi một phút nha. Một phút thôi đấy nha. Nhanh nhanh vào đi, đợi một phút thôi đây. Không thấy yêu đời quá yêu trời xanh nắng vàng Hello, xin chào hơn 200 bạn Hôm nay đông đấy nhở Hôm nay vừa đông lại còn vào nhanh nữa <laughs> Xin chào các em Chúng mình đợi thêm cùng một, phụ ờ, một phút nha Rồi sẽ bắt đầu buổi ngày hôm nay cùng với nhau Ok chưa nào Xin chào các em, xin chào Thúy Xin chào uh, rất là nhiều bạn Đang gửi lời chào tới chị trong buổi trưa ngày hôm nay Được không ạ Xin chào Tường Vi, hello em Các bạn ăn cơm chưa? Các bạn đã ăn cơm chưa? Xin chào Thảo Linh, xin chào Hồng Nhung em đã ăn cơm chưa? Hôm nay là thứ ba đúng không? Ok, xin chào Xin chào các bạn nhé. Nào quay trở lại cùng với chúng mình ở trong buổi trưa ngày hôm nay Như chị đã để cái tiêu đề cho các bạn ở trong phần này Đó chính là Bây giờ ấy thì tính ra chúng mình sẽ còn khoảng tầm 50 60 ngày nữa là sẽ chính thức bắt đầu kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đúng không? Thế nên là ấy Chị muốn là sẽ cùng với các bạn chú ý nhá Cùng với các bạn chú ý giúp cho chị Đó là về cái cách thức mà chúng mình sẽ ôn tập ở trong giai đoạn cuối như thế nào Trộm vía may quá, cuối cùng giọng nói của chị cũng đã trở lại được khoảng 70-80% rồi Mấy hôm trước là nói thật là, là không thể nói được luôn ý Giọng, giọng kiểu như là lạc đi luôn ý Khổ thực sự luôn Nào ở đây đã có những ai tham gia chiến dịch 10 à, đã, đã có những ai tham gia vào à, chiến dịch dậy sớm cùng với chị rồi Nào các bạn <laughs> Đã có những ai tham gia vào chiến dịch dậy sớm cùng với chị rồi Ở đây có những ai chưa tham gia không Trời ơi nếu mà không tham gia ấy Là kiểu gì các em cũng tiếc hùi hụi luôn đấy Chị nói thật Kiểu gì các bạn cũng tiếc hùi hụi luôn đấy Bởi vì hai ngày vừa rồi trong chiến dịch dậy sớm ấy các bạn ấy có phản hồi lại là các bạn ấy có được cho mình một cái tinh thần rất là tươi mới và hứng khởi để bắt đầu một cái ngày học tập cực kỳ vất vả nhưng mà tràn đầy năng lượng. Thế nên chị cũng rất là mong các bạn có thể quay trở lại được không ạ? Các em có thể tham gia cái chiến dịch free đấy dành cho tất cả mọi người để các em có thể tích lũy được thêm cho mình vốn kiến thức rất là quan trọng trong kỳ thi sắp tới nhá. Rồi, quay trở lại cái chủ đề ngày hôm nay mà chị em mình sẽ cùng đồng hành và chia sẻ với nhau. Chị đã để ở phần tiêu đề ạ. Đó chính là chúng mình sẽ cùng với nhau à học hỏi về cách ôn thi môn văn giai đoạn cuối. Được không ạ? Ôn thi giai đoạn cuối. Chị sẽ giúp cho các bạn thiết lập một cái gọi là uh, lịch học Ok không? Giai đoạn cuối Chị sẽ thiết lập giúp cho các bạn một cái gọi là lịch học để các bạn có thể ôn Và cái mục tiêu cao nhất của chúng mình là đạt được cái số điểm văn cao nhất nhá Quan trọng là chúng mình phải đạt được số điểm văn cao nhất Thế nên bây giờ chúng mình phải có phương pháp Hay nói cách khác Ngày hôm nay, trong phần phát trực tiếp này, chính là cái thời gian biểu về việc ôn môn văn dành cho các bạn. À hôm nay chị lấy lại tông rồi à <laughs> May thật sự luôn đấy Trộm vía trộm vía <laughs> Chứ nói thật là cứ như hôm qua mà khản đục như thế Kể cả sáng nay vẫn thấy hơi khản đục luôn đấy Nhưng mà không hiểu sao May may là gì May là là tự nhiên buổi trưa ngày hôm nay mọi thứ lại ok hơn một chút rồi Thế nên cũng mong là ngày mai thì giọng sẽ trong veo <laughs> Nhá Sáng ngày mai hy vọng gặp các bạn trong chiến dịch dậy sớm Là giọng chị lại trong veo luôn <laughs> Đồng ý không? Rồi, nào các bạn ơi Quay trở lại đây nhé Chúng mình sẽ có Trước tiên, như chị đã nói Muốn biết được là chúng mình cần phải ôn như thế nào thì chúng mình sẽ phải xác định cho bản thân của chúng ta là chúng ta cần phải ôn những gì hay nói cách khác là về một nhỏ, một dấu sao đầu tiên, mục tiêu kiến thức. Được không ạ? Lưu ý giúp chị nhá. Dấu sao đầu tiên, mục tiêu kiến thức. Ở trong phần mục tiêu kiến thức này, đương nhiên chúng mình sẽ bám sát nhất là vào đề thi minh họa Ok chưa nào? Bám sát nhất là vào cấu trúc đề thi minh họa. Ok chưa ạ? Hãy lưu ý giúp chị nhé Bám vào đề thi minh họa nhưng lại phải bám vào cấu trúc chứ không phải là bám vào những thứ khác. Ok chưa? Thế thì rõ ràng khi mà chúng ta bám vào cấu trúc của đề thi minh họa ấy thì các em sẽ lưu ý giúp cho chị một điều là chúng mình sẽ có này. Thứ nhất nhá, đọc hiểu Đúng chưa? Sai đi đâu được Ok không ạ? Phần này 3 điểm Được chưa? Tiếp tục này Nghị luận xã hội Nghị luận xã hội 2 điểm Ok chưa? trạch đi đâu được Tiếp tục này Nghị luận văn học Úi dồi ôi, cái này chiếm nhiều điểm quá 5 điểm liền Nhớ nhá, phải bám sát vào đề thi minh họa và dựa vào cấu trúc của đề thi này Thế thì hôm vừa rồi ấy Chị đã nói với các em rồi mà Chị đã bảo là cứ bám sát vào đề thi minh họa Để chúng mình có được cái sát sườn kiến thức nhất để ôn mà Thì các em cũng đã biết rồi Là ở trong phần đọc hiểu ấy Các bạn sẽ thấy là gì? Các bạn sẽ thấy là chúng mình sẽ phải học hai phần chính Một là kiến thức về ngữ pháp Hay nói cách khác là những cái liên quan tới dạng nhận biết ấy Chúng mình có thể đọc văn bản và dựa vào các dấu hiệu nhận biết để chúng mình có thể đưa ra được đáp án đúng. Và câu này thường sẽ là câu xuất hiện ở trong câu 1 hoặc là câu 2 của đề thi. Nhưng những đề gần đây ấy thì chúng mình sẽ chỉ thường thấy là cái phần kiến thức ở dạng nhận biết này nó chỉ xuất hiện ở trong câu 1 thôi. Bên cạnh đấy, chúng mình sẽ còn phải ôn một phần rất quan trọng nữa đó chính là kiến thức về thông hiểu. Đây là cái vấn đề khiến cho bạn cực kỳ đau đầu bởi vì ngữ pháp thì các em còn có dấu hiệu để các bạn nhận biết Thế nhưng kiến thức thông hiểu thì chúng mình lại phải dựa vào hoàn toàn cái việc Các bạn đọc văn bản và kinh nghiệm làm đề của các bạn, kinh nghiệm làm bài của các bạn nữa Hiểu chị chưa nào? Nên hết sức lưu ý Cái kiến thức thông hiểu này thậm chí còn xuất hiện ở câu 2, câu 3 và câu 4 Tức là nó chiếm rất nhiều điểm ở trong phần đọc hiểu này Nên các bạn phải thực sự lưu ý giúp cho chị Nhá, phải thực sự lưu ý giúp cho chị Ok chưa? Đồng ý chưa? Đương nhiên, một lát nữa chị sẽ cho các bạn về cái sơ đồ thời gian mà chúng mình nên phân bổ để các em có thể hoàn thành cái bài thi đấy một cách thật là chủ động chứ không phải bị động. Không phải để cái trường hợp là cuối cùng quắn đít lên Xong bắt đầu là không viết được một cái gì ra hồn cả Cứ quắn đít lên như thế Xong bảo thôi chết rồi chị ơi em không kịp kết bài rồi Em chưa kịp viết phần khái quát rồi Không được không được nhá Lưu ý giúp chị Lưu ý giúp chị cái phần này Tiếp tục này Nghị luận xã hội Các bạn đều biết rằng là chúng mình sẽ phải ôn Theo dạng đó là đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ nhá. Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ. Vậy thì để có thể hoàn thành được đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ Chị đề nghị các bạn sẽ lưu ý như thế này Cái thứ nhất, các em phải biết phương pháp làm bài Ok chưa ạ? Cái thứ hai, các bạn phải có một bộ dẫn chứng để chúng mình phục vụ cho các đề bài. Được không ạ? Cái thứ ba, các em nên rèn luyện viết thường xuyên để chúng ta có thể có được một cái quan điểm rõ ràng khi làm cái đoạn văn này. Và đương nhiên, hãy nhớ chú ý về mặt hình thức là dù như thế nào thì các bạn cũng sẽ chỉ viết trong khoảng tối đa là 2 phần 3 của mặt giấy thi là ok nhất. Nhá, đừng viết dài quá bởi vì yêu cầu của chúng mình chỉ là khoảng 200 chữ thôi. Ok chưa? Nhá, lưu ý, lưu ý giúp chị là như vậy được không nào? Và cuối cùng nghị luận văn học. Câu này là cái câu chiếm nhiều điểm nhất trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đó chính là 5 điểm luôn. Và chúng ta thấy rằng hình thức của chúng mình là hình thức bài văn. Và dạng đề mà chúng ta đang quan tâm đó là dạng đề phân tích. Nhưng ở nâng cao một chút, đó chính là chúng mình sẽ phải phân tích một vấn đề văn học. Phân tích một vấn đề văn học. Sau đó thì suy ra cái gì? Suy ra một vấn đề liên quan Ok chưa ạ? Suy ra một vấn đề liên quan Đồng ý chưa? Lưu ý giúp chị nhá Đây là tất cả những cái mục tiêu về kiến thức mà các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị Ok không ạ? À? Đương nhiên là đối với câu nghị luận văn học này thì kiến thức nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Chúng mình sẽ phải học thật là rõ, thật là sâu về kiến thức nền. Kiến thức nền này lại chia ra làm hai mảng là thơ và văn xuôi. Đúng không ạ? À? Thêm vào đấy chúng mình lại còn phải học về phương pháp các dạng đề. Đúng không? Chúng mình lại còn phải học về thêm những cái dẫn chứng liên hệ mở rộng ở bên ngoài. Chúng mình còn phải rèn luyện về cái việc diễn đạt Đúng chưa? Và chúng mình cũng còn phải rèn luyện về cái việc gì nhở? Làm thế nào để tạo ra cái chất cho bài viết của chúng ta Và thêm vào đó là cái sự trình bày của chúng ta cũng phải rõ ràng hợp lý Được không ạ? Nhưng mà các em nhìn vào đây là các bạn sẽ suy ra được cái mục tiêu kiến thức chúng mình cần hướng đến là gì rồi được không nào? Cái quan trọng nhất ý, là các bạn phải biết được là mục tiêu kiến thức chúng mình cần hướng đến là gì Và đây là mục tiêu kiến thức của chúng mình Đồng ý không ạ? À? Đây là mục tiêu kiến thức của chúng mình Nếu như các bạn có thể tự ôn Chị rất hoan nghênh Nhá, nếu như các bạn có thể tự ôn Chị rất hoan nghênh Và chị có một cái sơ đồ về việc ôn Hy vọng là có thể giúp cho các bạn áp dụng vào Và các em sẽ cảm thấy là Cái việc áp dụng như thế này Các em sẽ có được một cái lộ trình ôn thi cực kỳ là là hiệu quả Đây các bạn ơi Lộ trình ôn tập Nhá lộ trình ôn tập. Sau khi mình đã thiết lập xong về mục tiêu kiến thức thì bây giờ điều mình cần phải chú ý nhất đó chính là về lộ trình ôn tập. Bây giờ tính ra chúng mình sẽ còn khoảng 2 tháng đi. Nhá. Đây là trong trường hợp các bạn tự ôn nhá. Đây là trong trường hợp các bạn tự ôn này. Chúng mình có 2 tháng. Ok không ạ? À? Chúng mình còn 2 tháng nữa. Vậy thì chúng mình sẽ ôn như thế nào? <laughs> nào chúng mình sẽ ôn như thế nào đây? Chị thấy ở đây có rất là nhiều bạn đang hỏi về khóa học 10 ngày của chị Thì nhân tiện đang nói cùng với các em về vấn đề là ôn thi trong giai đoạn cuối Thì chị cũng muốn nhắc lại một lần nữa Đấy là cái khóa học 10 ngày của chị Là cái khóa học dành cho những bạn mà đang cảm thấy thật là mông lung với việc học văn của mình Thì nhất định phải tham gia khóa học này bởi vì khóa học này sẽ tổng hợp kiến thức và ôn lại toàn bộ kiến thức về cả đọc hiểu, cả nghị luận xã hội và cả nghị luận văn học. Nhưng các em cũng phải chấp nhận một điều rằng là bởi vì chúng ta đang ôn ở trong giai đoạn cuối rồi. Thế nên chắc chắn ấy là khóa học này học sẽ rất vất vả nhá. Khóa học này học sẽ rất vất vả nhưng Năm vừa rồi, đây là một trong số những cái khóa học mà đã đạt được thành tích rất là cao và chị phải thừa nhận một điều rằng chưa bao giờ chị cảm thấy có một cái lớp học nào mà học siêng đến mức như thế. Siêng đến mức như vậy luôn ấy, thật đấy. Thế nên nếu như các em đang cảm thấy mình không thể tự ôn tập được, mình cần một người đồng hành, mình cần có thêm động lực và có thêm những cái kiến thức khác ngoài việc mình tự tìm hiểu thì các em có thể chủ động nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để được tư vấn về khóa học 10 ngày này. Còn bây giờ thì chị sẽ không chị không có thời gian để nói nhiều với các bạn về khóa học đấy. Chị đang muốn nói ở đây là đối với những bạn các bạn đang ở các bạn đang mong muốn là tự ôn thì chúng mình có thể ôn theo hình thức này nhá. Chúng mình có thể ôn theo hình thức này. Còn nếu cảm thấy mình không có động lực đủ để tự ôn thì các em cứ nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá. À chị không biết là đối với từng bạn thì có tiếp thu kịp trong cái khóa học 10 ngày đấy hay không Nhưng đến khoảng 80-90% các bạn tham gia khóa học 10 ngày đều tiếp thu rất đầy đủ và đều gật gù nói rằng Giá dạ, mà em biết đến chị sớm hơn <laughs> Đa số là như thế Học vất vả lắm Có những cái buổi học từ 3 tiếng đến 4 tiếng 5 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường Nhưng mà không hiểu sao các bạn ấy không mệt ấy Có thể là vì giai đoạn cuối cùng rồi chăng <laughs> Rồi quay trở lại đây với cái lộ trình tự học Chúng ta sẽ có nhé Đây là thời gian của Đây chị sẽ chia này Đây là thời gian của một tháng Tức là Đây là bây giờ mình là khoảng tầm giữa tháng 5 rồi nhá Ok chưa Cho đến khoảng 31 tháng 5 Ok chưa còn đây sẽ là đến ờ, mùng ờ, đến, đến từ 30 tháng 5 Tức là hết tháng 5 rồi này Chuyển sang tháng 6 này Thì đây mình sẽ có khoảng tầm uh, ờ, 30 tháng 6 Ok chưa ạ? Và đến khoảng mùng uh, Mình sẽ ôn hết tháng 6 là đến mùng 1 tháng 7 Được không ạ? Và đây mình sẽ có đến khoảng mùng 7 tháng 7 là mình thi rồi Thế thì đồng nghĩa với việc là Cái thời gian này là cái thời gian mà các bạn có hoàn toàn có thể chạy nước rút Nhưng đa số chúng mình sẽ dùng cái thời gian này để chúng mình ôn tập lại Tức là bởi vì không phải là chúng mình chỉ học riêng môn văn nhá Không phải là chúng mình chỉ học riêng môn văn Mà là chúng mình còn ôn những cái môn khác nữa Thế nên chị nghĩ rằng cái giai đoạn mùng 1 tháng 7 đến mùng 7 tháng 7 là cái thời gian mà chúng mình kiểu không học được nhiều đâu Lúc này là cái lúc mà kiểu áp lực về cái việc thi nó đè nặng lên hơn rồi Nên chúng mình sẽ không thể nghĩ được nhiều trong cái thời gian này Vậy thì chị nghĩ rằng cái thời gian ôn tập tốt nhất cho chúng mình là từ bây giờ cho đến ngày mùng 1 tháng 7 nhá. Đây là thời gian ôn tập ổn định nhất, ok nhất, phù hợp nhất cho các bạn nhá. Xong, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nhá. Nhìn này. Trong khoảng thời gian từ 15 tháng 5 cho đến 30 tháng 6 Chị nghĩ các bạn nên trọng tâm ôn phần làm văn Nhá Chúng mình nên ôn phần làm văn Được không ạ? Đây, trong khoảng thời gian này Chúng ta nên dành để ôn phần làm văn Mà các bạn cũng biết rồi đấy Phần làm văn là phần chiếm 7 điểm Ok chưa ạ? Phần làm văn chính là phần chiếm 7 điểm Ok chưa? Thế thì các bạn hãy lưu ý giúp chị rằng Chúng ta sẽ chia ra thành lộ trình khoa học cho việc ôn phần làm văn này bằng cách chia cụ thể thành hai câu nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Nhá. Chia cụ thể thành hai câu luôn. Ôi sao tự nhiên bị mờ thế nhở? <laughs> Rồi các bạn ơi, nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Thì ở trong nghị luận văn học này, các bạn nên học về kiến thức nền trước. Các em ơi, các bạn có biết không? Cái phần kiến thức nền này là cái phần siêu quan trọng luôn đấy Nhá Siêu quan trọng luôn Lưu ý giúp chị Ừ nhở Rồi đất ạ Chị bị chị bị ngáo mất rồi Các em ơi Các bạn đợi chị tí nhá Chị chị đang bị ngáo Khổ thế nhở Lại 30 tháng 6 là một ngày Mùng 1 tháng 7 là một ngày Chị chịu chị luôn đấy Rồi các em ơi Chị rất xin lỗi nhá Chị rất xin lỗi các bạn Đây này Chứng tỏ là cái thời gian của chúng mình còn lại không hề nhiều đâu nhá Trời ơi trời ơi chị chia lại chị chia lại Khổ quá khổ quá đấy Đầu óc dạo này lú lẫn kinh khủng đấy <laughs> Rồi các bạn ơi lại nhá Đây 15 tháng 5 này Được chưa Cho đến mùng 1 tháng 6 này Cho đến mùng 1 tháng 7 này Và mùng 7 tháng 7 này Đấy ui dồi ôi Chứng tỏ thời gian của chúng mình đâu có còn nhiều đâu Thôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi <laughs> Chị xin lỗi chị xin lỗi được chưa <laughs> Rồi đây Cái tình yêu Nhìn vào đây Nhá Không phải Thỉnh thoảng chị phải lác chứ mấy cái đứa này Trêu hoài Nhầm có một tí thôi mà Khiếp sợ quá đấy May là còn phát hiện ra nhầm kịp đây này Thỉnh thoảng thì phải lác tí chứ Nhá Rồi các em ơi Đây Quay trở lại đây Nhá Chứng tỏ thời gian còn làm gì còn nhiều nữa Để mà cứ nghĩ lung ta lung tung nữa Làm gì còn nhiều hả rồi Đúng không Thế thì đây các bạn nhìn này Chúng mình sẽ dành thời gian này Được không ạ? À? Đến khoảng tầm ngày 15 tháng 6 Được chưa? Đây nhá Đây Là khoảng thời gian chúng ta nên ôn phần làm văn Ok chưa nào? Và đương nhiên cái phần làm văn này bao gồm 7 điểm nhá bao gồm 7 điểm thì chúng ta sẽ có câu nghị luận xã hội và câu nghị luận văn học. Ok chưa? Thế thì các bạn sẽ thấy rằng này, Câu nghị luận văn học và câu nghị luận xã hội Câu nghị luận văn học các bạn sẽ phải học kiến thức nền trước Kiến thức nền này các bạn nên chia ra thành hai phần cụ thể Một là thơ Và hai là văn xuôi Nhá, được chưa ạ? Sau đó các bạn sẽ học theo cách một Thiết lập sơ đồ tư duy Sơ đồ tư duy này có thể là vi bằng từ khóa hoặc hiển thị bằng hình ảnh Sau đó tự trình bày lại bằng lời văn của mình. Ok chưa nào? Có một cái phương pháp học rất hiệu quả về kiến thức nền Đó chính là các em nên đi giảng bài cho người khác Nhưng mà không biết là bao giờ các bạn đã Không biết là đã bao giờ các bạn làm cái việc này chưa Nhưng các em có thể chủ động đi giảng bài cho bạn của các em Nhá Lưu ý giúp cho chị Lưu ý giúp cho chị phần này Ngoài ra chúng ta còn phải tích lũy thêm Về kiến thức mở rộng hay nói cách khác là những phần liên hệ mở rộng thì phần này các em nên tích lũy vào một cuốn sổ và cụ thể cho từng tác phẩm. Mỗi tác phẩm chúng mình nên tích lũy mấy cái vấn đề đấy nhá. Thế xong chúng mình không có cách nào khác ngoài việc là phải học thuộc cái phần kiến thức mở rộng này. Lưu ý giúp chị nhá. Sau đó các bạn nên luyện đề. Tức là chúng mình sẽ làm riêng rẽ đề nghị luận văn học riêng và có thể nhờ người khác check bài cho các bạn, kiểm tra bài cho các bạn và gì nhở? Và hướng dẫn được không nào? Và hướng dẫn lại trong những vấn đề mà bản thân các bạn đang gặp vấn đề chưa ổn, chưa ok ở chỗ nào. Xong, tạm thời như thế này nhá. Tiếp tục, chúng ta học về nghị luận xã hội. Thì các em sẽ giúp chị nắm bắt về một phương pháp làm bài. Cái này rất đơn giản, nhưng phải nhớ như in ở trong đầu giúp chị. Được chưa nào? Cái thứ hai đó là gì ạ? Đó là dẫn chứng Cũng tiếp tục nên có một cái quyển sổ nhỏ để siêu tầm những cái dẫn chứng về những vấn đề khác nhau Và biết cách sử dụng linh hoạt dẫn chứng này Được chưa nào? Và thêm một cái nữa Chúng mình cũng phải thường xuyên luyện viết Để làm gì? Để chúng ta có thể tút lại được về dung lượng Có rất là nhiều bạn ấy gặp vấn đề trong việc dung lượng Tức là các em viết quá dài Thực sự là các bạn viết quá dài mà trong cái trường hợp các bạn viết quá dài như vậy thì sẽ không thể nào đảm bảo được cho các bạn về cái mặt hình thức nhìn là đã thấy rồi. Thì bây giờ các em phải cần có thời gian để các em luyện viết, các em tiết chế lại. Ngày hôm nay các em viết có thể hơn một mặt. Ngày mai các em đọc lại, sau đó các em đọc lại gì nhở? Sau đó các em đọc lại, các em thấy rằng chỗ này chưa ổn có thể rút ngắn gọn hơn. Thế là cuối cùng bài viết của các em sẽ trở thành một bài hoàn chỉnh. Đồng ý không nào? Đồng ý chưa? Nhá, thì đây sẽ là cái phần chúng ta ôn về phần làm văn trong giai đoạn từ 15 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7. Đây là phần mà chúng mình cần phải ôn lại về đọc hiểu và tiến hành tổng ôn. Nhá. Có nghĩa là các em nên cố gắng hoàn thiện mọi thứ trước mùng 1 tháng 7. Bởi vì mùng 7 tháng 7 là các bạn đã thi rồi. Nên trước tiên các em nên ôn tất cả mọi thứ trước cái khoảng thời gian này nhá. Các em nên ôn tất cả mọi thứ trước khoảng thời gian này Ok chưa? Đồng ý với chị không? Đồng ý với chị không nào? Nhá, đồng ý với chị không nào? Ok chưa ạ? Lưu ý giúp chị là như vậy Thì đây sẽ là cái lộ trình ôn thi Còn lại đương nhiên những cái phần kiến thức nào thiếu sót Thì các em có thể ôn lại trong cái giai đoạn này Để chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi thi Đối với việc phân chia thời gian làm bài thi ấy Thì chúng mình có tổng ở đây là 120 phút Đúng không? Thì câu đọc hiểu này cả cái phần đọc đề Chị cho các bạn ở đây là 30 phút này Ok chưa? Hoặc là chỉ đến 20 phút thôi các em Không đến 30 phút đâu 20 phút này 20 phút này Được không ạ? 70 phút này Và 5 phút đọc đề 5 phút kiểm tra lại bài Tổng cộng 120 phút Khi luyện tập đề Đảm bảo quỹ thời gian này cho chị Nhá khi luyện tập đề, đảm bảo quỹ thời gian này cho chị Đồng ý chưa nào? Ok chưa các em ơi? Được không ạ? À? Ok chưa các em ơi? Dẫn chứng của phần nào sai? Dẫn chứng của phần nghị luận xã hội sai thì em không bị trừ điểm Mà là chỉ là em không có điểm thôi Nhá có Làm sao mà bị trừ được? Em không có điểm cái phần dẫn chứng đấy thôi Em không có điểm thôi Được không nào? Ok chưa ạ? À? Rồi thì đấy là về cái phương pháp ngắn gọn mà chị muốn hướng dẫn cho các bạn ở trong buổi trưa ngày hôm nay các em cứ thử thời gian, các em cứ thử đi Cứ thử ôn đi Đến phần nào chắc phần đấy đi Nhưng học là phải tập trung nhá Chứ đừng có cái kiểu là đang học xong rồi làm việc khác, làm việc này, làm việc kia à, Học được 5 phút rồi lướt Facebook nửa tiếng Học được 5 phút rồi lại ngồi xem một cái video clip 20 phút Thế không giải quyết vấn đề gì cả Quan trọng nhất trong việc ôn tập của chúng mình Vẫn phải là sự tập trung Đương nhiên các em mang đồng hồ bình thường Nhá Có ai cấm đâu Nhá Quan trọng nhất vẫn phải là sự tập trung nha các em Ok không ạ? À? Còn nếu như mà các bạn có ôn cả 3 tiếng đồng hồ ấy Mà các bạn không gì nhở Bản thân các bạn mà không có cái sự tập trung Thì nó cũng chỉ đến mức như thế thôi Nhá, nó cũng chỉ đến mức như vậy thôi Đồng ý không nào? Ok chưa? Còn chị nhắc lại một lần nữa Nếu như là người mà tập trung quá kém Và không thể nào mà tự học được Thì có thể lựa chọn khóa học 10 ngày để chị cùng với các em học tập thật là chăm chỉ nhá. Cam đoan luôn, chắc chắn sẽ rất chăm chỉ, chắc chắn sẽ có một tinh thần khác và chắc chắn sẽ có một số điểm khác nhá. Lưu ý giúp cho chị. Ok chưa nào? Đây cái cái này mới đúng nhá. Lưu ý giúp cho chị. Đồng ý không? Rồi, thế thôi, thế thôi nhá. Tạm thời thế. Ai có băn khoăn gì muốn hỏi thêm về các khóa học cứ nhắn tin cho các anh chị admin. Chị còn chị chỉ có thể giải đáp đến đây thôi. Nhá. <laughs> Rồi, ok, đồng ý, đồng ý. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì dành thời gian cho chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Sáng mai lại tiếp tục dậy sớm nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc một buổi chiều thật vui vẻ. Bye bye.